Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi nhận định thị trường tuần đầu tiên của tháng 2 của kênh đầu tư TGC Hồng Phạm. Như quý vị biết, tuần qua thì cậu vàng diễn biến nó cũng khá là phù hợp với cái nhận định của chúng ta. Tức là khi cậu vàng tiến đến vùng 70-75 thì chúng ta sẽ bán và dừng lỗ 10 giá. Chốt lời thì chúng ta sẽ hướng đến vùng giá là 340 giá. Và thực tế thì cậu vàng trong tuần, ờ, cậu vàng có 3 phiên giảm điểm, hai phiên ờ, đi ngang một phiên đầu tuần thì cậu vào tiến đến vùng 68 ờ, thì quay đầu Đấy, sau đó giảm về đến 32 Đấy, trong phiên cuối tuần đã có những thời điểm cậu vàng lên đến vùng 76 nhưng sau đó đóng cửa vẫn về vùng 49 nói chung là xu hướng canh bán của cậu vàng của chúng ta vẫn đang phù hợp và tuần qua chúng ta cũng ờ, khá là khá là rực rỡ tốt nói chung là đầu tư tuần qua chỉ số chứng khoán Mỹ cũng vậy tương tự tuần qua đã break out kênh giá rồi và xu hướng chung nó sẽ đi xuống cho chúng ta canh sell thôi trước khi đi vào kỹ thuật phân tích chi tiết uh, diễn biến của cậu vàng các cặp tiền tệ forex chính uh, chứng khoán dầu thì tôi sẽ điểm qua thông tin uh, cơ bản trong tuần này tuần tới thì ngày thứ hai chúng ta sẽ có thông tin của Mỹ lúc 10 giờ tối là thông tin uh, PMI sản xuất IFN chỉ số này là chỉ số cho thấy sức khỏe của nền kinh tế về cái lĩnh vực ờ, sản xuất nó sẽ khá quan trọng nhé sau đó thì chúng ta có thành viên FOMC à, member phát biểu vào lúc 2 giờ sáng phát biểu 2 giờ sáng thôi chúng ta cũng không cần quan tâm làm gì cả ngày thứ ba thứ ba rồi Mỹ không có thông tin gì quan trọng bạn nhé đến ngày thứ tư thì như thường lệ chúng ta sẽ có là ADP Nam Farm bảng lương ờ, phi nông nghiệp đây là do tạp chí bảng phương lương phi nông nghiệp do tạp chí ADP à, khảo sát Đấy. vào lúc 8 à, giờ 15 9 giờ 15 thì chúng ta có PMI Đấy. 10 giờ chúng ta có PMI IFN à, 10 rưỡi chúng ta có dự trữ dầu thô nói chung cả ba tin này thì cũng không không không quá quá ảnh hưởng quá lớn có lẽ thông tin trong ngày thứ tư sẽ là thông tin ADP 5 farm. Vào ngày thứ năm như thường lệ, thông tin chúng ta đáng quan tâm chính là số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp. Và quan trọng nhất tuần này thì nó chính là ngày thứ sáu, đó là bảng lương phi nông nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp và thay đổi uh, thu nhập theo giờ. Có thể nói là tuần này sẽ là một tuần có nhiều thông tin thông tin giải khá đều thứ hai có thông tin thứ ba không thứ tư có thứ năm ít và thứ sáu chốt lại tuần này thị trường sẽ biến động nhiều khả năng sẽ biến động mạnh đó thì chúng ta cũng dự kiến biên độ tuần này nhiều khả năng nó sẽ mạnh hơn các tuần trước còn một điểm đáng lưu tâm nữa đó là cái dịch covid thì vẫn tiếp tục hoành hành và lan rộng nó đang cho thấy cái bức tranh kinh tế thế giới là sẽ ngày một xấu cái xác suất để phục hồi rồi tăng trưởng kinh tế mạnh năm nay là nó sẽ dần dần dần một xa vời tất nhiên là bây giờ thì mới là tháng 1 đâm ra rất nhiều chuyên gia vẫn tự tin nhưng nếu chúng ta nhìn tinh thì nó là như vậy ngay cả Việt Nam chúng ta thôi một nước khống chế Covid rất là tốt nhưng mà trong mấy tuần gần đây thì cũng rất là toang đúng không ạ số người uh, uh, nhiễm Covid cũng tăng rất là mạnh Đấy. và liên tục chúng ta biết là thủ đô Hà Nội của chúng ta thì cũng đã cho học sinh các cháu học sinh nghỉ Tết rồi nghỉ Tết trước rồi thì hiện nay cái tình hình Covid này chưa ảnh hưởng quá nhiều đến ờ, đến đến ờ, cậu vàng và các ờ, chỉ số như chứng khoán dầu nhưng chắc chắn đến một lúc nào đó nó sẽ ảnh hưởng thôi hiện nay đang có dấu manh nha cái dấu hiệu ảnh hưởng thì chúng ta hết sức lưu ý nhé đặc biệt bạn nào mà giao dịch thị trường chứng khoán Việt Nam thì biết rồi hai tuần vừa qua là thị trường cũng biến động rất là mạnh đặc biệt hôm công bố chúng ta có ờ, nhiều ca nhiễm covid thì hôm đó thị trường giảm rất là sâu ờ, có một phiên kỷ lục giảm ờ, gần 70 điểm đó là về thông tin cơ bản còn xét dưới góc độ phân tích kỹ thuật thì nếu chúng ta nhìn trên chart daily thì cậu vàng của chúng ta vẫn đang đi trong kênh kênh giảm giá thôi đấy có một điểm là các điểm chạm của nó không đều điểm chạm của nó khá là thưa không đẹp Đấy. cậu vàng thì lại đang đứng ở một vị trí cực kỳ khó 1850 đúng mà 200 luôn vị trí này là một vị trí rất khó để đoán xu hướng là cậu vàng sẽ lên hay xuống tại thời điểm hiện tại Đấy. đối với chat daily đối với chat uh, ờ, H4 chúng ta cho chat ngắn hơn đi H4 thì cậu vàng tuần trước là cũng test M200 đi xuống đấy bây giờ chúng ta cần cậu vàng có một cái xác nhận đó là phá cái chen xuống này thì may ra cậu vàng sẽ có thể đi xuống bền vững như vậy thì trước mắt chúng ta sẽ tiếp tục giao dịch trong cái biên độ giữa hỗ trợ và kháng cự hỗ trợ chính là đáy tuần trước 1833 khi nào đóng cửa dưới 1833 chúng ta sẽ sọc xeo xuống đấy khi test lại hoặc là sell top luôn Ngược lại, khi cậu vàng lên đến đỉnh của hai tuần trước, cứ vùng 7 là 5 7 6 này, chúng ta sell. Đấy. Đây là hai khu vực chúng ta có thể giao dịch được trong tuần tới. Tất nhiên là chúng ta giao dịch ở hai khu vực này chúng ta phải dừng lỗ nhé. Thông thường dừng lỗ thì nó rơi vào 0,5%, tức là tầm 90 giá. Các bạn cứ nhớ là như vậy. Còn chốt lời các bạn chốt lời ở tôi tầm 25 30 giá. Tỷ lệ chốt lời 13 là tỷ lệ đẹp rồi. Một lệnh chốt lời chúng ta thì gánh được ba lệnh dừng lỗ. Đấy như vậy cậu vàng tuần tới các bạn cứ lưu ý cho tôi theo cá nhân tôi thì không canh mua chỉ canh bán thôi chúng ta sẽ bán tại hai vùng một là vùng quanh vùng 7x đây đấy 75 76 cộng trừ hai giá hai là khi cậu vàng phá đáy đến tuần trước nhá 33 đó thì dưới 33 chúng ta mới bán các bạn nhớ là đóng cửa đến H4 dưới nhá nếu đóng cửa lên H4 nó chạy xuống hai mấy rồi làm nào thì chúng ta không bán đuổi chúng ta chờ nó test lại kênh đấy test lại cái vùng 3335 này chúng ta mới bán đấy. vì rất có thể nó chọc dâu các bạn lưu ý chọc dâu chúng ta bán là sai đấy tất nhiên là sai các bạn dừng lỗ thì cũng không sao cả nhưng như vậy nó sẽ bị dừng lỗ an thôi đó là cậu vàng trước khi phân tích các cặp tiền tệ thì chúng ta sẽ xét qua chỉ số DXY và xét chỉ số DXY chúng ta cũng có thể củng cố thêm xu hướng tại sao cậu vàng giảm đây chỉ số DXY của chúng ta đây chỉ số DXY của chúng ta tuần qua vẫn đi loanh quanh ở quanh 90 thôi Tuy nhiên chỉ số DXY thì lại đang hình thành một mẫu hình đảo chiều đấy mẫu hình vai đầu vai trên daily tất nhiên là nó chưa chưa hoàn chỉnh khi nó break out đường viền cổ tức là đóng cửa trên 91 thì nó là break out đường viền cổ thì nó mới xác nhận là mô hình vai đầu vai đảo chiều hiện nay là chúng ta đang dự đoán mô hình thôi và mô hình này nó cũng khá sát theo cá nhân tôi nhiều khả năng nó sẽ đúng là mô hình vai đầu vai đảo chiều thôi đấy có cái là bây giờ nó đang tiếp cận đường viền cổ để chờ breakout và nhiều khả năng tuần sau nó breakout nếu breakout thì nhiều khả năng giá sẽ hướng đến MA 200 đấy nếu theo target của cái đầu này thì giá cũng sẽ hướng đến vùng giá 93 MA 200 giảm về là vừa như vậy là DG nhiều khả năng tăng tăng có nghĩa là đô la index tăng đô la index mà tăng thì đồng nghĩa với việc vàng và các cặp tiền tệ khác sẽ bị áp lực giảm giá đấy, đấy là lý do mà nếu chúng ta kết hợp cả đô la index thì càng củng cố cái xu hướng là chúng ta chỉ canh trên bán xuống đối với vàng đấy tức là chúng ta có hai vùng canh bán một là vùng đỉnh tuần trước đấy bảy ba bảy năm cộng trừ hai giá đấy dừng lỗ thì chín mười giá còn chốt lời hai năm ba mươi giá hai là khi giá H4 đóng cửa dưới 33 đấy, thì chúng ta mới canh bán vùng 33 35 đó, đó là tuần sau của chúng ta xuống chung của cậu vàng là chúng ta canh bán thôi nhé không canh mua tuyệt đối không canh mua thế thôi bất biết còn trên chat tháng thì chả nói lên điều gì cả chart tuần chúng ta không nhìn thấy xu hướng gì luôn chart tháng cũng vậy tạm thời là không nhìn thấy xu hướng gì luôn dài hạn thì cậu vàng vẫn hoàn toàn trong áp chen thôi nhưng ngắn hạn thì đang trong kênh giảm giá downtrend chúng ta nên nhớ nhé dài và ngắn nó sẽ khác nhau đó là cổ vàng tiếp theo chúng ta sẽ xét ờ, chỉ số chứng khoán Mỹ đây chỉ số chứng khoán Mỹ tuần qua bắt đầu break out rồi đóng cửa rồi như tôi nói tuần trước cần đóng cửa dưới 30.300 hiện nay đóng cửa dưới rồi đóng cửa dưới 30.000 rồi như vậy với chứng khoán Mỹ như thế này thì tuần sau của chúng ta là chỉ canh trên bán xuống thôi Đó như vậy chúng ta sẽ bán như thế nào thì các bạn lưu ý nhé giá test lại đường viền cổ này vừa mới layout này 34 35 này 30.400 30.500 này chúng ta dừng lỗ nếu dừng lỗ chuẩn thì chúng ta phải dừng lỗ trên cái đỉnh 31.300 này cơ đấy tôi dừng lỗ tầm 1.000 giá cơ nếu các bạn mà không chịu được dừng lỗ xa như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể dừng lỗ theo cái kênh giá này nếu dừng lỗ oan thì phải chịu tất nhiên là xác suất dừng lỗ oan không cao đấy chúng ta có thể nhìn thấy là Dow Jones đang đang bởi gặp kháng cự bởi kênh giá này, cái ờ, đường trend line này. Như vậy, nếu chúng ta bán ở 34 35 thì theo điểm chạm trong tuần thì chúng ta sẽ dừng lỗ ở 39 là ok rồi. Đó, 39, thậm chí bạn nào sởi lời hơn cho 31 là ok. Dừng lỗ 500 điểm, 4 500 điểm đối với Dow Jones thì rất là phù hợp. Đấy, vì Dow Jones giảm giảm rất mạnh. Trước mắt nếu Dow Jones quay đầu giảm nó sẽ hướng đến m 200 trên H4 là 29.100. Xa hơn thì nó sẽ hướng đến m 200 của daily tức là 27.500. Đó. Tức là đối với Dow Jones thì nếu chúng ta bán ngắn 30 năm mà dừng lỗ 1.000 giá 500 giá 31 mà hướng đến 29 thì tỷ lệ chốt lợi là 13 thôi, ăn 1.500 giá mà dừng lỗ 500 giá. Còn nếu chúng ta cầm dài hơi hơn thì chúng ta hướng đến vùng giá hai ờ, bảy năm này thì thì chúng ta phải ăn đến ba nghìn giá thì dừng lỗ 500 giá là quá xứng đáng còn bạn nào mà dừng lỗ chuẩn thì dừng lỗ 1.000 giá là trên 31 năm thì mới chuẩn nhé đó là chứng khoán Mỹ thì nhiều khả năng chứng khoán Mỹ đã down chen rồi Đấy, bắt bắt bắt đầu giảm giá chứ nói down chen thì chưa đúng bởi vì nó chưa chưa hình thành cái chen giảm nó mới gãy chen tăng thôi trên giá tuần thì chúng ta nhìn thấy cặp nến đảo chiều rất là rõ nét trên giá tuần của Dow Jones Đó. và hy vọng lần này là không không đảo chiều giả đối với Nasdaq và S&P 500 thì Nasdaq tuần qua cũng daily tạo ra cặp nến đảo chiều Đấy. H1 à, đồ thị tuần cũng tạo ra cặp nến đảo chiều khá là rõ nét rồi Đấy. MACD thì bắt đầu chỉ báo xuống do vậy rất nhiều khả năng lần này là xuống thật không phải xuống giả nữa SP500 cũng tương tự thôi Đấy, độ chát tuần đã tạo ra cặp nến đảo chiều rồi macd cũng đang nhấp nháy tín hiệu xuống trên chát tuần chát ngày thì xuống rồi Đấy. còn chát tháng thì chúng ta cũng nhìn thấy cái áp lực bán trong tháng lên rất là mạnh nhưng cuối tháng đóng cửa xuống Nasdaq cũng vậy thôi chát tháng của Nasdaq tạo ra một cây doji lưỡng lự còn chát tháng của Dow Jones thì tạo ra một cây nến giảm giá với dâu trên rất là dài nó thể hiện cái áp lực bán khá là mạnh đó là với ba chỉ số chứng khoán quan trọng của Mỹ là Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 nhiều khả năng là đã gãy cầu tăng rồi Đấy, một vài phiên xuống nữa thì nó sẽ cho ra cái chen trendline xuống thôi xuống chung các bạn cứ canh trên bán xuống cho tôi đối với uh, dầu thì tuần qua cái điểm bán của dầu của chúng ta cũng rất là phù hợp chúng ta cứ canh bán quanh 53 tôi vẫn bảo rồi Đấy. giá quanh 53 cộng trừ chúng ta bán cho dừng lỗ trên cái đỉnh cũ là 54 giá tuần qua chỉ lên đến năm là quay đầu thôi nếu chúng ta xét trên các tuần nhé thì dầu hiện nay 3 thà tuần liên tiếp cứ phi lên trên vùng 53 là test M200 là đi xuống áp lực bán này cả 3 tuần đều dâu trên rất là dài và đều là ba nến giảm nhẹ như vậy nhiều khả năng là tuần tới dầu sẽ đi xuống chứ xuống luôn ạ chứ chứ không chứ sẽ không tạo dầu trên như thế này nữa do vậy với dầu chiến lược tuần tới của chúng ta vẫn tiếp tục là bán quanh 53 535 dừng lỗ là trên đỉnh là 54 đấy hoặc các bạn có thể bán sell top khi dầu phá qua kênh giá đây đang kênh tăng đây đấy. điểm breakout của nó sẽ nằm ở 517 như vậy chúng ta cứ sởi lời trời cho là 545 nhé breakout 545 sell top sell top đây chúng ta có thể dừng lỗ một giá còn chốt lời thì 3 đến 5 giá các tín hiệu kỹ thuật mà CD trên chắt ngày đi xuống rồi chắt tuần chưa có dấu hiệu gì tuy nhiên với ba cái nến dâu trên chắt tuần cộng với vùng nó test M200 thì rất nhiều khả năng lần này sẽ là lần dầu đảo chiều đi xuống thôi do vậy các bạn hết sức lưu ý nhé trong đầu tư thì chúng ta cứ bán thôi khi có tín hiệu thôi và dầu hiện nay cho chúng ta tín hiệu bán rồi đó là chỉ số dầu thô tiếp theo chúng ta sẽ xét một số cặp tiền tệ chủ chốt thì chúng ta biết là đế DG tăng nhiều khả năng tăng tất nhiên là chưa tăng nó cần vượt 91 thì nó sẽ tăng hiện nay đang 90 Đế DG mà vượt 91 tăng thì đồng nghĩa với việc các cặp tiền tệ khác sẽ bị áp lực giảm giá Đấy. Euro euro thì à, tuần qua chúng ta canh test cái chen này chúng ta mua tuy nhiên nó không test biên độ euro nó giao dịch, ờ, nó dao động khá là thấp chính tôi tôi không thích giao dịch euro đâu bởi vì biên độ nó thấp quá đó có lẽ nếu đối với cặp euro này xu hướng động chưa rõ ràng có lẽ là các bạn nên chờ thêm tuy nhiên nếu mà đế DG tăng mà cặp euro này break out trend thì lúc đó luôn nó sẽ gãy trên tăng có lẽ cá nhân tôi thì thiên về hướng nó sẽ breakout breakout giảm đấy tức là các bạn lưu ý cái đáy của khu vực trước nhá 1.12050 nếu breakout đây thì các bạn có thể thuận chiều các bạn bán xuống cho tôi còn đi lên sao lên chúng ta ngồi ngoài xem tôi không khuyến nghị mua lên khi DI có dấu hiệu tăng ờ, USD CAD cũng vậy chúng ta cứ canh trên và bán xuống thôi cứ test trên mà chúng ta bán thôi cái chen này hiện nay đã lùi rồi tuần tới nếu nó test lên quanh 1.2950 1.3 ờ, các bạn cứ bán thôi nhé dừng lỗ thì 560 pip còn chốt lời 2300 pip thế thôi đối với USD CAD này USD tăng thì đồng nghĩa việc USD CAD sẽ tiếp tục giảm AU cũng vậy AU sẽ giảm thôi khi USD tăng như vậy chúng ta sẽ canh bán AU khi AU test cái ờ, đường ờ, trendline kháng cự này nếu đối với trong tuần sau thì điểm của nó sẽ quanh 0.7740, 7750 nhé, tùy theo điểm chạm trong tuần. Đấy. Đối với AU thì chúng ta dừng lỗ 50 pip và chốt lời 150 200 pip. UZ thì nhiều khả năng đi lên, nhưng biên độ UZ nó đang hơi hẹp. Đây chúng ta có thể nhìn chart daily của UZ đang đi lên khá đẹp. Nếu như với cái thế UZ này chúng ta canh mua thôi nhé. À, chúng ta canh mua khi test cái đường trendline này nếu trong tuần có một lúc nào đó mà Uzi test được cái đường trendline này quanh 1.104 ờ, thì chúng ta mua thôi hiện nay đang 104.7 đó còn chúng ta dừng lỗ khi phá qua đường trendline thôi 103.5 nha dừng lỗ 50 pip mua quanh 104 cộng trừ 10 pip à, dừng lỗ 50 pip còn các bạn chốt lời tôi 150 pip đối với Uzi chúng ta không chốt lời xa vì Uzi đang biến động với biên hẹp nhưng nền tích lũy của nó khá đẹp các bạn nhé với cái nền tích lũy này thì nhiều khả năng là uzi đi lên thật uzi đi lên thật thì nó cũng rất là phù hợp với việc DXY tăng đấy toàn bộ cái trendline giảm giá của uzi đã vượt qua rồi uzi đã vượt qua cái trendline giảm giá rồi bây giờ tăng là phù hợp thôi GU GU thì tuần trước đang đi lên nhưng mà với cái thế đi lên nó khá là yếu các phiên tăng giảm rất là đan xen có lẽ GU thì tuần tới mặc dù đang trong chen tăng nhưng cá nhân tôi không khuyến nghị kênh dưới mua lên. Đó, trên sát tuần bởi vì hoàn toàn cái sát này có thể bị bẻ xuống. À, bán xuống thì tôi cũng chưa nhìn thấy điểm để bán xuống. Có lẽ là GG thì chúng ta tạm đứng ngoài xem thôi. GU. GG thì tăng thôi, tất nhiên UG tăng thì GG tăng. GG chúng ta cũng canh mua lên thôi nhưng mà tôi thì tôi cũng chưa tìm thấy cái điểm kháng cự hỗ trợ mạnh của GZ để mua lên Đấy, có lẽ GZ chúng ta cũng đứng ngoài thôi GN GN thì xu hướng chung của nó Hiện tại GN thì chúng ta cũng chưa nhìn thấy cái xu hướng của GN. Có lẽ là GN chúng ta đứng ngoài thôi. GAU GAU đang có sự phục hồi. Tuy nhiên xu hướng chung thì tôi nghĩ là GAU chúng ta nên nên nên đợi nó lên trên cạnh trên trên chúng ta bán thôi chứ chúng ta cũng không đến canh mua thì xu hướng của nó là xu hướng giảm Ok như vậy chúng ta chỉ giao dịch một số cặp mà có tín hiệu thôi nếu ờ, EU này giảm qua 1.2050 chúng ta bán này UCAD này test lên quanh 1.2950 chúng ta bán này AU này test lên chúng ta bán này UG này thế thôi chúng ta nhìn thấy rõ cặp nào chúng ta giao dịch cặp đó còn những cặp không rõ tốt nhất chúng ta đứng ngoài quan điểm của tôi thì không giao dịch thì không sao cả nhưng mà đã vào giao dịch thì chúng ta nên cầm được phần thắng về vào ok chúc à, quý đầu tư có một tuần à, giao dịch thành công